à, bên em có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu thì là hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một cái dự án mới của bên công ty em vị trí là ở Hà Trì Hà Đông Hà Nội mọi người ạ hiện tại em đang đứng trước vị trí căn nhà ở đây đây ạ vị trí của cái căn nhà này là ở Hà Trì có cái diện tích là 37 mét vuông và có giá chào bán là 3 tỷ 300 triệu đồng à, được thiết xây dựng và thiết kế là 5 tầng à, hiện tại em đang đứng phía trước cửa của ngôi nhà đây đây trước cửa của ngôi nhà đây mặt tiền của ngôi nhà được ốp đá granite màu đen rất là đẹp và sang trọng cửa chính của ngôi nhà được bà làm bằng hai lớp lớp ngoài là lớp sắt hộp sơn tĩnh điện và lớp bên trong là cửa kính đó tiến vào phía phần trong của ngôi nhà mọi người ơi đây ạ đây là phía tầng 1 hiện tại em đang đứng là tầng 1 của ngôi nhà tầng 1 của ngôi nhà thì được thiết kế là một uh, gồm một ờ, nhà vệ sinh và một uh, phòng bếp mọi người có thể quan sát thấy phòng 1 của ngôi nhà rất là rộng lịch sự và tinh tế à, ở đây đã có đầy đủ ờ, cái hệ thống à, bên em đã lắp đặt đầy đủ hệ thống sen bò thiết bị bồn rửa bát cũng như là chậu rửa bát tất cả đều là làm bằng inox 304 à, hàng nhập khẩu nên mọi người có thể yên tâm toàn bộ hệ thống đèn led của bên em đều được lắp đặt đầy đủ cũng như là trần thạch cao trang trí cho căn nhà này rất là trang nhã và hiện đại à, tiếp tới mời mọi người lên tầng 2 của ngôi nhà nhé phía tầng 2 của ngôi nhà đây ạ. Tầng 2 của ngôi nhà à, được trang trí rất là rộng rãi. Cái tầng 2 này ở đây được thiết kế cái gác lửng theo một cái hình thức là gác lửng uh, vừa hiện đại vừa cổ điển uh, tạo một cái không gian sống cho ngôi nhà rất là thoải mái. Mọi người trong gia đình có thể ờ, ngồi tụ tập ở đây rất là đông đông đông, đủ tầng 2 của ngôi nhà này là cũng có cửa mở ra ngoài và có ban công hướng ra ngoài rất là thoáng hướng nhà là hướng đông nam cho nên rất là mát đây đây là phía hướng ra ban công của ngôi nhà này mọi người tiếp tới mọi người mọi người lên tầng 3 của ngôi nhà cùng em tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh đây ạ phòng vệ sinh của tầng 2 đây đầy đủ hệ thống thiết bị bồn cầu lavabo sen vòi tắm cũng như là bình nóng lạnh bên em đã được lắp đặt rất là đầy đủ và chi tiết ở đây là phòng ngủ của cái tầng 3 này tầng 3 này nó có hai phòng ngủ tất cả trong phòng ngủ ở đây đều được có mở lấy ánh sáng cũng như là không khí vào trong cái ngôi nhà này đây là một căn phòng ngủ các bạn đây cửa sổ đấy đó tiếp tới mời mọi người lên tầng 4 của ngôi nhà toàn bộ cái hệ thống cửa thông phòng của bên em là đều làm bằng chất liệu là gỗ linh năng cầu thang cũng thế cái à, bậc cầu thang mặt cổ đều làm bằng à, đá granite loại một màu đen rất là sang trọng cái tầng 4 à, của ngôi nhà cũng bao gồm giống như tầng 3 hai phòng ngủ nó y như tầng 3 thiết kế như thế và cũng đầy đủ hệ thống thiết bị vệ sinh một phòng vệ sinh nhé tiếp tới em mời mọi người lên tầng 5 tầng năm của ngôi nhà đây vì căn nhà này đang đi vào hoàn thiện nốt một số cái vấn đề nữa cho nên là nhà này chưa dọn dẹp được đây ạ à. xin mời mọi người thấy à, tầng phở của ngôi nhà đấy rất là rộng sân phơi của ngôi nhà có diện tích rất là rộng Em nhắc lại một lần nữa nhá mọi người ơi Căn nhà này là 37 mét vuông hướng nhà là hướng Đông Nam Và có giá chào bán là 3 tỷ 300 triệu đồng à, Vị trí là ở Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội Mọi người có thể muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 Mọi người ờ, ờ, xem video của em nếu như thấy hay thì bấm like kênh cũng như là đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều thông tin, nhiều video ở cái nhiều khu vực nhà nữa Em xin hãy cảm ơn